tới rồi đó mời xuống xe hai trăm trả cô này hẹn không có gặp lại luôn á chắc tôi cần gặp lại ủa đâu ta b bớt ủa giùm nha tôi coi phim mà thấy ủa ủa vậy một là hết tiền hai là bảo để quên tiền ở nhà ba là tôi không có tiền nha tôi tôi tôi không thấy ở đâu thiệt chứ biết lạc đâu rồi ta rồi thôi xong rồi gặp lừa đảo rồi trời ơi bộ đồ này đi thuê đúng không thuê để bận cho cho cho, cho lịch lãm rồi đi lừa đảo đúng không đã không tử tế xin đừng đẹp trai cảm ơn cô tôi biết tôi đẹp trai mà ý của tôi không phải vậy nha cái này á là tôi học cái câu này trên mạng thôi chứ tôi không có nói đẹp trai vừa có trả tiền không anh mà không trả tiền á là tôi bẻ răng nha con này không giả nghiệp đâu giờ có trả không cô, cô làm gì ghê vậy thôi bây giờ cô cô cho tôi mượn cái điện thoại tôi gọi cho cho chú tôi đi để để ông quay lại ông đưa tiền tôi trả cô chắc tôi ngu hả 200 ngàn còn không có trả tôi đưa điện thoại cho anh anh giật một cái anh chạy luôn rồi sao chịu trả không ông trả đúng không rồi được rồi bớ người ta bớ người ta đẹp trai mà lừa đảo kìa 200 ngàn không có trả bớ người ta à, ờ, cô, làm gì mà anh lộng vậy l, l, làm gì đủ vô người tôi vậy cô la làng lên kìa chứ sao bây giờ không trả rồi tôi la làng lên đó có 200 ngàn à từ từ tôi trả từ từ là bao giờ định nợ cả cuộc đời vì 200 ngàn sao giờ cách nào á để tôi khỏi nợ cô không có lên xe làm gì lên xe đi đi trả nợ cho tôi ông đi tôi la lên bây giờ á cô chạy từ từ nha ừ để từ từ à. nè cô làm gì mà dẫn tôi đi vòng vòng vậy mà không nói công việc cụ thể là là là làm gì vậy được giờ tôi sẽ nói công việc cụ thể nè Nguyên một cái vườn cà rốt Nguyên một cái vườn cà rốt con Xa xa đằng kia là bắp cải Hiểu công việc của mình rồi chứ Nhổ hết cho tôi Cái gì? Mà tôi nợ cô có 200 ngàn mà cô bắt tôi làm nhiều dữ vậy để tôi đưa 200 ngàn đây rồi khỏi làm Có không? Khỏi móc Anh móc từ ở đằng kia móc về tới đây Có tiền đâu mà móc Tôi hết tiền rồi Hoài luôn á Tôi biết anh hết tiền bởi vì hết tiền cho nên mới làm trả nợ cho tôi anh hỏi một lần nữa tôi chửi đó đây vô thay ủng làm nó nhiều đâu ta trời ai mà đẹp da dữ vậy trời trời tươi dữ vậy đứng một mình nữa chắc đi lạc á anh Anh Anh đi đâu ạ? Em Gọi bằng em đi Em kêu anh đó Em ừ. Em á Cô Gì vậy trời Nói nghe nè Mà đi đâu đây Đi lạc phải không Trời đất ơi Khu này em biết hết Anh người lạ là em nhìn biết liền à Đi đâu đây cái gì vậy? Tôi đi làm công ở đây Làm công? Làm công gì mà mà mặc đồ vest rồi mang về tay sang trọng như vậy? Ủa? Không lẽ giờ bây giờ ví dụ làm công là đổi đồng phục hả ta? Sang như sao mình không biết ta? Thôi thôi, em biết rồi Giả bộ ghẹo đúng không? Giả bộ gọi là, là, là, là là gọi là ẩn dụ đúng không có nghĩa là anh là dạng là con của trăm anh thế việt con của chủ doanh nhân doanh nghiệp á cái là là không có tình yêu đích thật cái đi tìm tình yêu cái là giả dạng thành người thường dân đi làm công đi tìm tình yêu đích thật đúng không khỏi tìm nữa tình yêu trước mặt khỏi đi tìm tình yêu nữa bây giờ anh lấy em đi bây giờ anh tìm hiểu em đi bắt đầu anh anh quen em thời gian đi cái anh khai thác con người của em cái anh phân tích tâm lý của em ra xong anh thấy ok cái hợp quá anh cưới em về làm vợ anh cái anh mặc đồ vest em mặc đầm sa rê viên mãn luôn một cái kịch bản viên mãn về sau luôn kể từ đó là hai đứa mình vui vẻ đến cuối đời luôn không có đi làm công nữa ok không ừ, tôi làm công thiệt mà cái gì làm công đùm không ai mặc đồ này Anh làm công cho con thiệt đó má Tư ơi Ui da Ủa Hai người quen nhau hả Má Tư của tôi á Ủa má của cô sao Kêu tôi kêu bằng em Có luôn hả má Mày khùng hả Trời đất ơi Lớn tuổi ai nói chuyện hầm hồn vậy Nó giỡn đó <laughs> Mấy đứa đẹp nó duyên nhiều lắm ủa mà sao nó làm công cho con thì tại anh nợ tiền con cho nên con bắt anh phải làm công trả cho con ủa nó nợ con gì nợ con 200 ngàn cho nên con bắt là phải khiêng rau từ ở dưới giường lên trên đồi ủa xe ba gác của con đâu bù bị hư hả sao không chạy đâu hư gì đâu cũng để dưới đồi á mà tại con thách thành ổng khiêng rau từ dưới vườn lên trên đồi trồng cho con bị điên hay gì vậy rau mà cắt rễ hết trơn rồi mà đem từ dưới giường lên trên đồi trồng chi vậy sao mà nó sống được hay là cho tôi mượn 200 ờ, ngàn để tôi trả cô này đỡ rắc rối đi dạ dạ dạ dạ dạ dạ em lấy liền má không được tự nhiên à, tính cho mượn rồi đó mà nghe sư bằng cô cái định chướng cho người cái đổi ý tôi nói cho anh biết nha anh lừa một mình tôi đủ rồi định lừa luôn cả má tôi hả nhà tôi không có ngu cái gì ai ai dám lừa đảo gia đình diệu ai dám nói gia đình diệu ngu để bước qua sát thành cường đô này nghe chưa em có phải nói đúng không mày ghen cùng mình rồi mày biết ở đất này tao chữ cơ nào không tao dữ lắm đó mày dám đụng với người yêu tao hả ai là người yêu của anh thì em là người yêu của anh tôi yêu anh rồi nào nhưng mà anh yêu em nè nói tào lao một cái nữa là anh trọng đó nha mày thấy chưa ở cái đất này tao là chùm mà tao còn khớp với bả nữa con gái đứa mà vậy đó mày chịu nổi không thà mày cho tao giọng mấy cú mày còn xác mang về còn mày giao xác cho bả là không còn mạng đâu nha con mày giỡn mặt với tao hả mày Ôi, giỡn mặt mày anh có dừng lại không Hả? dừng lại thôi cái con gái con đứa mà cái miệng mày sồn sồn vậy cái miệng mày bô bô sồn sồn mà. tại kìm lại cái gì cũng bình tĩnh Mày nói khùng nó điên rồi vậy hả Chú Tư Mày kêu chú Tư tao mới cọc đó Tao quạo đó Ủa sao tự nhiên con bị quýnh gì chứ? Vừa vừa ai biểu con chị Còn anh nữa những gì Đi kiên đồ trả nợ cho tôi Đi Đây đây đây đây Mày Mày dính à. Sao vậy bất điều chuyện hung hăng sân si gì đâu nói hoài không được sao con bị quýnh hoài vậy chú tư bỏ vậy mày chú chú voi con ở bàn đôn chưa có nga nên con trẻ con hên mày là hát chú voi con á chứ mày hát chú tư con đi tao đá cái đầu mày văng luôn á dạ con biết rồi chú tư cực khổ với em gái mình bán đất đi rồi mình lấy tiền ăn cho nó mập nó thay Chị cha Tự nhiên ở đâu tới đây Rồi bắt người ta bán đất Em không cần biết anh đến từ đâu Em chỉ cần biết Em bán đất cho anh là được rồi Em phải ký vô cái giấy tờ bán đất này Nếu không <laughs> Anh sẽ ở đây phá nát cái đám cải của em đó Cũng ký gì trơn á Không bán Rượu mời không muốn Muốn rượu phạt đó em gái Vậy thì anh sẽ cho em biết Máu chảy về tim Tại sao? Là Lên tim đừng có nóng tính mà ý anh là ai cho mày đánh phụ nữ à thì sếp kêu lên tim lên tim là tao lên cơn đau tim á xuống tim em gái sao nóng tính quá vậy anh tới đây chỉ muốn thương lượng thôi mà tốn thương lượng tôi nói cho anh biết tôi là hiền nhất cái nhà này chứ anh gặp má tôi anh mà nhắc cái từ đất một cái khỏi toàn hay luôn em vui tính quá vậy đi mua đất mà không cho nói từ đất hả anh sợ quá vậy anh không nói từ đất đâu đất đất đất đất đất đất đất đất đất trái đất này là của chúng mình quả bóng xanh bay dưới trời xanh trên đám đất dòng mình trồng khoai lang chết đất đó mày đây là người hung dữ nhất nhà hả má tôi đó dạ con chào má ờ con có nhà ý tới đây để thương lượng thương lượng gì thì con thương lượng mua đất đất đây là đất vô giá không được xâm phạm nghe chưa bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh dù gì người ta cũng cất công đường xá xa xôi đến đây bây giờ mình phải ngồi lại mình bàn bạc để coi giá cả nó như thế nào hả chị ha đúng rồi má bà ngoại nói đúng á dạ. dạ. đuổi theo sớm chạy đi cậu cái xúc chuồng kìa ăn thịt tụi bay hết á nó chạy à đứng lại tụi bay là đàn ông trai mà đi với phụ nữ tụi bay không thấy nhục hả ai ai nói nhà ta không có đàn ông bích tư nói cho nó biết vậy nói cho nó biết vậy chị biểu em nói cho nó biết em lại chị luôn đó đừng lại chị 17 tuổi là em ý thức được là em là phụ nữ như chị rồi Chị xin lỗi em Vậy mà chị cứ ngỡ chị ấm cô tí như ngày nào Tha lỗi cho chị Thương thì thương chị đó Nhưng mà em không bỏ qua cho chị Chị đâm rất sâu luôn á Bỏ qua cho chị Thôi Mấy má giải quyết cái chuyện này nè còn chuyện này về nhà mình nói riêng được rồi bắt hai thằng này bỏ vô kho cho nó nhịn đói ba ngày ba đêm đúng rồi cảm ơn tráng sĩ làm quá chị lú ông chị lú quá à, mà, mà khoan cô ơi theo luật pháp hiện hành á nếu cô mà giữ người trái phép như vậy á là cô sai rồi với lại hai bạn này á cũng đâu có làm gì có lỗi đâu hay là hay là mình cho họ về đi cô cho nó lên xã ngồi bóc lịch chơi vậy em thấy sao chị sân si quá trời luôn em thấy chị có đá này đẩy người ta vô cái vòng pháp lý làm chi thôi mệt chị quá nó nói đúng đó không chị thôi tha cho người ta đi chị không má con thấy anh ta nói đúng đó bắt hai người này đâu có được cái gì đâu với lại sau chuyện này chắc chắn là tận tới già con nói đúng ủa em thấy nãy giờ em với bả nói y chang đúng ý con diệu luôn á mà chị không chịu chị nói sai giờ chị nói nó đúng chị thấy chị kỳ không kỳ cái gì ủa ủa cái gì con của bà nói thì đương nhiên bà phải nghe rồi ừ. ủa thôi đừng nói nữa về về về về đứng lại biết thế nào cũng định bỏ đi mà thấy cô cũng cố ý quá ha thấy cô nói một câu là mọi người đi về hết rồi không phải là tôi có uy gì đâu mà tại vì nhà tôi bao việc không có muốn làm lớn chuyện lên mà khoan nè tại sao anh có mặt đúng lúc như vậy à cùng đồng bọn có không thôi thôi đây là trường việt kiều mới về nước á bạn anh á à, đi tham quan à, đi lạc không biết đường về đi, đi về đi về diệu ơi đi về ủa anh đi đâu đây <laughs> anh đi kiếm trường, trường là em của anh Giờ kiếm gặp thì, thì đi về Trường không có liên quan gì tới mấy cái băng nhóm mà phá hư bắp cải của em đâu Đi về Ủa, sao anh biết phá bắp cải? <laughs> à, nãy anh đi kiếm trường á, thì gặp hai thằng kia dính bắp cải đầy người Cho nên anh nghĩ là hai thằng đó nó làm hư bắp cải Chứ không có gì à, <laughs> Đi về, đi về Khoan Chuyện gì nữa vậy? bớt đi lang thang vào buổi tối lại và đặc biệt đừng có đi lang thang vô đất nhà tôi nha tôi đi lang thang á nhưng mà tôi có vô đất nhà con đâu đừng có đất đất nguy hiểm về về út sao con thấy hai người này á nghi nghi nha ừ chắc không phải đâu con ừ mà không phải đâu con là sao út ừ, là út hay quen ừ á chứ không phải đâu con vậy sao hai người đó nói cái gì cũng khớp giống như nhà mình bị vậy ai mà biết chắc là trùng hợp thôi thôi đi về đói bụng rồi cả nhà đang đợi cơm đi về chịu chưa về tao vẫn nghi ngờ hai người đó tao mệt quá tao đói bụng lắm rồi tao lại mày khu thơ mộng như này á mà không làm một cái khu du lịch sinh thái thì uổng quá toàn trồng rau không suốt ngày mà trồng rau củ như này biết khi nào mới giàu được đây chắc phá bỏ khu này quá tôi lên ừ. Ừ. kéo tôi lên hơi sẵn tắm luôn đi cô cô kia cô làm gì mà bạo lực vậy tôi tôi tôi đang lạnh chứ tôi không phải sợ cô đâu nha tôi bạo lực cái thì sao tại anh thôi à, tại sao tại tôi ủa tới vườn nhà của người ta nhổ cà rốt rồi còn đòi phá cái gì nữa mà con nói thằng hoàng nha tôi phá cái nào vườn của người ta anh tới anh nhổ rồi tôi còn á hả nghe anh nói là anh định phá cái chỗ này làm cái gì á tôi thấy mấy cái trái cà rốt dưới chân tôi á thì tôi cầm lên với lại tôi ngắm cảnh thôi mà phá gì phá được Tôi chưa giết anh là may lắm rồi đó Lên xe Cô lên đi Tôi không lên Cô cô tính hại đời tôi hả Cái gì Hại đời anh Đời anh có gì đâu hại Không đi đúng không Không Cô đi đi <laughs> Ừ Không đi thì đứng đó phơi nắng cho khô đi nha ơi ơi chờ tôi đi với lên đường dạ à. ê cô em đi đâu vậy cô em anh là ai ạ? Anh ở phương xa đến đây Né đường cho tôi đi học Đi đâu của em? Mấy anh định làm gì tôi? Chị thấy em đẹp á, tính mời em uống cà phê chút xíu Tôi không có rảnh đâu Ê, ê, ê đâu của em Buông ra Chúng tới đây Hit it That's what I'm talking about Wait Okay now From the beginning gan lắm Biết bao nhiêu bông hoa trong ngôi làng này Không ghẹo Mày dám ghẹo hoa có chủ ừ. Phải không mày Biết tao là ai không Mày khương dừa với ai Ai cũng tưởng vậy Nhưng mà không phải Tao là Hiếu Ở Đà Lạt Cho nên người ta gọi tao là Hiếu Đà Lạt Khương dừa ở Bến Tre Hai thằng mày ghét lắm Bây giờ Hai thằng mày Muốn lên một lượt hay là lên tới thang lên lượt mày lên tới thang mày thằng đen đó lên mày ủa mày nói ai đen vậy bây giờ lại coi trong ba người ai đen mày á ừ tao đen tao đen lên cái gì mày đủ tao quýnh lộn hả mày thơm mày mày thơm với tao rồi đó mày thơm mày đó đi ra mày té một bên rồi mày ghê lắm đi ra dám mà hiếp mày gái tao hả mày mày mày mày vô cái tao mày giang <laughs> hồ mà đất hả mày lên thành đất lên đây mày ao ao tao quýnh đầu mà dạ thế là làm tha cho em anh ơi tha cho em đi anh tha em đi anh hiếu ơi dạ. dám đụng tới bạn gái tao hả út linh còn sợ không có anh ơi út linh đừng có sợ nha cỡ men này hai chục thằng anh lục cũng được bữa trước anh lục được 18 thằng rồi còn sót hai thằng này nó biết em là bạn gái của anh đó cho nên nó tới nó trả thù ủa ai là bạn gái của anh thì thì, ờ, thì anh thưa út lành anh đưa út lành về nha ừ thôi út lành về được rồi ê còn cái vỏ cảm ơn cảm ơn cho anh xin tới hồng ơi à, tôi vậy nha ở đường đó anh nó nó chặn đường á đi đường tắt đi ừ. thành công mỹ mãn à kiểu này chắc đi đóng phim được rồi đó gần Tết tới nơi rồi mà không có được cái áo dài để mặc Tết nữa Chán dễ sợ 10 cái Phải chi mặc áo dài mà nó có cái kiền vàng nó sang hết biết luôn Thằng hợp quá 10 cái luôn Thiệt ha 7 ờ, Một cái thôi 10 cái bán nhà hả Má, má ba cảm ơn con ba ba yêu con thương con nhất nha Mà thiệt á Má ba Con nói thiệt với má ba Tất cả những cái thứ gì trên cuộc đời này Nó gọi là đẹp nhất Quý nhất Con cũng cố gắng con dành tặng má ba hết Đúng chưa Vậy mà má ba không giúp ích con được một cái gì hết Con hiểu lầm ui Má ba nói cho con nghe nè trong cái nhà này ai cũng đều muốn con làm rể ở trong cái nhà này hết trơn á rể mà rể cưng nữa đó nha nếu như mà có điều đó con sẵn sàng mua bốn chục bộ đồ cho bốn người mặc cộng bốn cái kiền cho họ đeo quanh năm suốt tháng không thiệt không nhưng rất tiếc đó không phải là sự thật cái người thương con là má ba nhưng con muốn cái người thương con đó là cái người giai chính là bé diệu và thứ chính là phải là má hai con có cảm giác con đang tặng quà sai địa chỉ hay sao đó chắc con phải đòi lại quá à. <laughs> đừng đừng nói vậy mày chơi gì chơi à, chơi ai vậy ơi à? ừ. từ từ đi để rồi má tác động cho cả nhà mọi người sẽ coi như là nghe theo lời má ba rầm rập rầm rập rầm rập rầm rập má ba nói thiệt không thiệt nếu như má ba mà xe duyên con được với bé diệu ừ. con hứa với má ba con sẽ mai cho má ba 365 bộ đồ mỗi ngày thay một bộ hứa nha cộng thêm 10 cái kiền cho đeo luôn hứa nha thiệt yeah. hứa cho vui thôi nhưng mà cũng có cũng có cũng có thiệt bằng thiệt thiệt thiệt yeah yeah ủa gì tới nơi rồi đó xuống xe đi đây đây đây đây đây mày ói sao không báo trước ướt hết cái quần tao rồi nè mày là ai tại sao đi theo gì hoài vậy nè chà áo ướt hết rồi ha chắc là hai người rủ nhau đi bơi chứ gì ướt chèm nhẹp rồi kìa Đúng anh bị khùng hả bơi cái gì mà bơi nó ướt kìa nhưng mà người tôi khô rang mà tao nói mày nghe nha tao cấm mày từ ngày sau không được đi theo vợ tôi nữa hiểu chưa ai là vợ của anh thì bồ tao cũng không phải là bồ luôn bây giờ không bồ mai mốt bồ hả ba ủa mà em anh cố tình làm như vậy để chi nó đừng có theo em nữa anh làm tốt cho em mà không có tốt gì trơn á ai tới cái nhà này anh cũng hùng hổ với người ta hết trơn à má ba đừng lo đừng lo hãy coi quyền lực của má ba đây chị hai ơi chị hai chị ra đây chị coi nè con diệu nó dắt bạn ta vậy nè chị hai ơi chị... gì vậy sao tự nhiên má ba giới thiệu nó là bạn trai diệu luôn không biết gì trơn nhà này không có chứa đàn ông mà nó dắt đàn ông về đây bả nghe được bả đuổi liền ủa vậy chứ con là đàn gì con là đàn ông hàng xóm lâu năm nhà này là coi như là tiếp đãi con nồng hậu má hai ơi diệu dắt đàn ông về nhà ấy lộn diệu dắt con trai về nhà kìa má hai ơi ra xử đi má hai ơi diệu dắt con trai về nhà Ai gì ai chết mày rồi ai là bạn trai của con diệu dạ đây không phải bạn trai con má ơi là người quen của con gặp nạn cho nên con giúp đỡ con trở về đây thôi <laughs> làm sao tin được làm sao tin được <laughs> làm sao tin được không tin được xích ra xử nó đi má hai mày là người quen của con diệu đúng không con đâu biết đâu đuổi nó chị hai dạ. đuổi nó đuổi nó đuổi nó chị vô ăn cơm con à, cái gì vậy chị hai nó ướt bệnh cảm cái gì vậy chị hai nó là người quen tôi chứ bạn trai đâu mà cản cản hoài à. đi vô con Trời đi ơi, chị ơi chứ chứ chị làm cái bể kẹo à chị hai ơi Quê Diệp dạ. Rảnh không? Nhờ chút chuyện Muốn ôm hả? Tao quýnh ù tai luôn Ai biết nhiều chuyện Khiên đồ vô nhầm nha Bớt cái nét hoạt hình lại được không Chả 10 cái áo dài cộng cái kiền vàng nhách Mày chưa cho má mà Đưa đâu Cũng mai đó Cũng mai chưa cho đó Cho rồi sao rồi Má ba thấy chưa má ba giúp con kiểu gì mà bây giờ như vậy hả bây giờ cô phải khinh cái đống cô phải na cái đống này vô trong nữa từ từ như vậy rồi mới chịu ghép đôi hả tất cả đều phải từ từ wow qua đây qua đây qua đây qua đây trời ơi trời trời xoay một vòng cho má tư coi coi xoay vòng đi xoay vòng cho tư coi coi xoay vòng xoay vòng <laughs> má tư ôi con nhớ là cái bộ đồ này á là má thích nhất mà thì đương nhiên rồi má tư là người có gu về ăn mặc mà cho nên nó thường người ta khách qua nhà chơi cái gì đẹp cái gì mà ngon mình phải mời khách má tư mời cho khách đó qua nhà mặc bộ đồ mới của má tư luôn đó này gọi là mê trai á Ồ, hùng đi, cái này bạn con mà <laughs> thiệt tình á sao mày nghĩ sao mày đưa cái bộ đồ này cho... <laughs> mà dì tư ơi cho em mượn cái cái áo khoác rồi. vô được không trời ơi tư quên con là người không phải ở đây ở đây người ta lạnh lắm mặc mặc vô đi con mình ở đây quen rồi mình chịu được vậy vậy má tư mới lạnh hả không má tư lạnh quen rồi nó mắc ướt người mặc sao được <laughs> tư điệu sao mày không lấy đồ con trai cho nó mặc đồ con trai đâu bà nội trời ơi cái đồ 17 tuổi mày đâu Trời đất ơi, năm 17 tuổi á là tôi không có đốt bánh đèn cày, không có đốt bánh kem nữa Tôi đốt nguyên tủ quần áo luôn á má Tôi quá kiếp hình gái bánh giờ rồi Được rồi, được rồi má Tư, được rồi Kỳ cục à, vậy lấy đồ dịu cho nó mặc Má, không được Đồ của con á, chỉ con bận thôi Không được bất kỳ thằng đàn ông nào đụng vô đồ của con, chỉ một mình con bận thôi Ủa, sao má Tư mặc được Tại má Tư là má của con <laughs> Bây giờ má đâu phải đàn ông đâu thôi đi ngồi uống nước đi mày đứng lát nữa mày lạnh run bây giờ đi uống trà với má tư nè đi đi đi đi đi đi ngồi xuống uống trà này uống trà ngon lắm con uống trà ấm bụng ngồi xuống đi <laughs> không được rồi, ủa mắc gì không được ngồi ngồi xuống đi con cứ ngồi xuống cho Tư không được ngồi mà làm gì không được ngồi vô gì, ngồi xuống cứ ngồi xuống đi không có được ngồi nhà này không có chú đàn ông vô duyên vậy nó cũng như bạn con diệu thôi có gì đâu mà chị kỳ thị nó má bà lỗi tại con á ừ con ờ, con lỡ chân một cách nhẹ nhàng đưa ổng vô thao nước nên đồ ổng ướt bây giờ chờ đồ của ổng khô đi rồi cho ổng về hay quá ha má tư hiểu rõ con người của con quá mà qua cái miệng của con á cái gì nó cũng nhẹ đi nhiều phần lắm á cái tánh của con á là lúc nào cũng đụng tay đụng chân giật chỏ lên gói nắm đầu thục chỏ người ta lỡ lỡ gì nghe mà sót ruột giùm nó luôn á má má tư là má của con hay má của ổng vậy ừ má của con nên hiểu rõ tánh của con nhất luôn á đất ơi chị tư nói nghe đúng rồi đó ủa ủa thiệt hả chị không tin á chị hỏi nó đi có rồi má thì con nói còn lỡ chân rồi mà thôi được rồi bây giờ vậy nè tôi tính nha dù gì á tôi cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình này hả để tôi quyết định mọi việc cho bây giờ mày mọi chuyện đã xong rồi đi về nhà qua sao mang bộ đồ này lại trả cho tao nhanh ai cho mày nói ủa? À, mày lấy tư cách gì mày nói anh nó nói đúng mà chị hai nhà này có bao giờ chứa đàn ông bao giờ đâu ủa gì vậy bà vậy ổng là cái gì không phải đàn ông hả thì nó là đàn à... ờ nó là đàn ông ở hàng xóm qua đây chơi ừ. lâu năm hàng xóm đâu ra Trời giỡn hoài à Giỡn gì? Không nhớ con hả? Hồi xưa hai chú cháu mình đã banh chung với chú Hồi xưa chú làm thủ môn, con làm tiền đạo Con suốt banh chú chụp hoài chú nhớ chú hồi đó chú quýnh với da hay lắm chú còn chấp con nửa đường mà con quýnh hoài không lại đó chú cái chuyện này mới nhớ nè hồi xưa con nhớ con bị ăn hiếp chú dẫn anh em lại giải cứu con hồi xưa chú cô hồn lắm á chú sao tóc tai thay đổi gì nè quần áo gì mà học bao nhiêu năm qua nó thay đổi gì nè sao cứ kêu chú hoài vậy không con vẫn ờ, con vẫn nhớ chú của ngày xưa hỏi đi hồi xưa chú dễ thương lắm từ nói nghe nha kể từ nãy giờ á là chỉ có không thích thôi chứ không có ghét mà kể từ cái thời khắc mà nói những cái môn mà mình ghét ra đó là tao ghét mày luôn đó ủa chú con nói đúng rồi. đâu vậy kiếm mặt chú thôi đi đừng có cãi nữa con diệu nó nói đúng đó để khi nào đồ nó khô rồi nó đi về mà bộ đồ của nó chắc lâu lắm mới khô à thôi vô ăn cơm đi đi ừ, chị nói đúng <laughs> à. Ủa, ủa sao kỳ vậy má, má ba má ba nãy má ba nói má ba thương con mà chỉ là là là là chị của của tao ủa mày biết nó tên gì không dạ ba hùa ờ thì đó nó hùa nó vậy thôi cơm <laughs> đi vô ăn cơm chị đi chị đi bà má đặt cái tên cho bà đúng ghê luôn vậy mình vô ăn cơm em đừng đừng quýnh nữa em quýnh giết mặt mày anh sưng hết rồi nè cái mặt này là mặt nọng chứ ai mặt nào mặt sưng tôi nói cho ông biết nha cái người đáng ra khỏi nhà này là ông á đi về tôi vô ăn cơm với má ba đứng lại còn anh nữa đó đừng có thấy má tôi kêu lại ăn cơm là tưởng má tôi quý anh nha không có đâu ăn cơm xong đồ khô bận vô đi về giùm ừ. vậy tôi ăn cơm xong á tôi ngủ ở đây luôn đó dạ. dạ. của mày nè ủa anh, anh, anh, anh kêu 500 hả cho mày 300 là mừng rồi nãy tao đánh đâu đánh chân đau đầu hả mày nãy em té nhiều không nha anh em lộn ở đây cái em lộn bên kia nữa đó này là sao anh 200 mừng rồi mày Vậy sao ngày 300 Hồi nãy á Tao đánh đâu Đánh đây mày té em đây Tự nhiên mày té em đây hả Siêu nó lột kịch tao rồi Anh Cho em thêm lên Nhiều đó là mừng rồi biến này. rồi dạ, dạ dạ dạ Chào chị hai mày sáng hả chị gì ké à, hai nó nó tới xin lỗi anh ờ, anh thấy tội nghiệp quá anh cho nó ít tiền về uống thuốc mai mốt anh đừng có bài cái trò anh hùng cứu mỹ nhân mất công lại tốn tiền út út lành biết hết rồi hả anh xin lỗi tại anh cũng muốn ở cái bên úc lành nhưng anh không có cơ hội cho nên anh mới bài chỉ có trò này ờ, ờ, anh anh sẽ không có làm cái trò tào lao này nữa đâu úc, úc lành cho anh xin lỗi mai mốt cứ bài trò giống vậy đi út lành út lành phái trò tào lao này hả ừ mà thôi anh không anh không làm cái trò tào lao này nữa đâu anh sẽ anh sẽ 24 trên 24 ở bên út lành để bảo vệ út lành luôn Út lành chịu không ai biết ai biết là ai biết là chịu hả vậy vậy giờ anh theo út lành về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu luôn nha Ủa, anh xin lỗi ba mẹ út lành chết hết rồi à, vậy thôi về ra mắt mấy chị út lành cho anh đi với nha thôi để em khác đi lần đầu tiên có người giả dạ, anh hùng cứu mỹ nhân tôi bất cả là <laughs> trời ơi bây giờ mới thành công thiệt nè yeah ăn đi con tự nhiên nha trong gia đình không mà con á là bạn của con diệu hai đứa chỉ là bạn thôi nha chứ đừng có tiến xa hơn nữa à gì vậy má làm gì có chuyện đó mà má lo xa ủa bộ hồi xưa ba má rào chị dữ lắm hả bây giờ chị rào tụi nó rồi giờ mày rào tao hả dạ con con con mời cả nhà ăn ờ, cơm ừ, à, ăn đi con ăn đi thôi ăn cơm dạ dạ ăn gì ăn miếng thịt đi cho nó có chất đạm trong người dừng lại tôi có tay tôi tự gấp được đừng có lôi chói lóc chóc qua đây nha diệu nó qua đây nó ăn ké con để nó gấp cho con để nó đừng có ngại đó mà gấp đi gấp gấp ba nè dạ ông mà gấp một cái nữa tôi cho ông ăn vọng liền á bỏ ra bỏ ra thôi thôi thôi đừng gấp đừng gấp đừng gấp vậy thôi ờ, chú ăn miếng thịt đi cho có đạm chú thấy đã đủ không nó bay thẳng vô hai con mắt của mày luôn á ủa con nói sai gì hả chú trời ơi tôi dặn rồi ăn cơm đừng có nói chuyện tập trung vô ăn cơm đi ăn đi dạ mà tức thiệt á trời ơi đang làm ăn kiếm tiền cái mùa tết này Tự nhiên vô hỏi bán đất bán đai bất động sản Ai mượn vậy Cái đâu cần người ta hỏi Hỏi ăn đi Dạ chị Nè tôi nói thiệt đó nha Mấy cái thằng đó mà tới nữa là chết với tôi đó Ăn đi Dạ chị Chị ơi mà sao chị nói rằng là ăn á, là phải tập trung vô đừng có nói chuyện mà sao chị lên tiếng vậy chị thì chị nói được tụi bay không có được quyền nói dạ ăn đi dạ chị má cái chuyện mà đất đai á mới đừng có lo từ nay về sau á người nào mà giác xác tới đây mà đòi mua đất á con xử luôn tại vì con biết mảnh đất này rất là quan trọng với má rất là quan trọng với gia đình của mình thôi được rồi ăn đi dạ dạ chị à má hai diệu có anh mà đúng không chỉ cần nói anh một tiếng thôi anh ra xin mỗi đứa một tí quyết không đứa nào dám lại mua đất đâu tin con đi bây giờ ăn cái gì tôi cúng nha còn chuyện gia đình của tôi á đừng xen vô xen vô hoài nè mấy đứa này nó người nhà tao nó nói tao không có là còn mày cà chớn tao đuổi mày về đó hiểu không ăn đi dạ con xin lỗi má hai con xin lỗi má ba con xin lỗi mày nói một câu nữa tao bỏ khỏi ăn luôn dạ con biết rồi chú cái gì vậy má tư thôi mà thôi được rồi cầm đũa lên ăn đi thôi đi. má ba má ăn, ăn đi, đi má ăn đi, ăn đi ăn đi ăn đi có nhà có khách mà má thiệt á à, ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi con ăn đi con ăn xong ăn đi cứ ăn thoải mái đi anh không lên tiếng thì anh có quyền ăn ha với lại nhà tôi vậy á không có gì mà bất ngờ trơn cứ mỗi lần tới ờ, bữa ăn nha cứ nhập lên nhập xuống nhập lên nhập xuống hồi khỏi ăn luôn mà nhiều khi nói quá thì nói nói quên ăn luôn mà ăn đi ăn đi thoải mái đi ăn đi ăn đi nói nghe nào ông mấy mình gom hết nguyên mâm cơm trên bàn á đem ra sau cất luôn đi đừng ăn nữa đem bình trà lên uống nói chuyện cho nó nhanh hơn thôi má nói gì vậy thôi ăn đi anh ăn đi tự nhiên nha ơi nó nghe nè tự nhiên cái má cảm nhận được rất là rõ ràng luôn nha hình như là như con kia nó mượn bộ đồ của má mặc á không phải để cho khô không nữa để ở lại để ăn cơm ăn cơm cho no rồi chơi xíu về cho con vừa lòng hay sao á má đi guốc trong bụng của con luôn á con má nói gì vậy con không hề có ý đó nha nhưng mà cái ý đó hiện lên trên mặt của con luôn á tư mày nói gì kỳ vậy quy luật trong nhà này là có nghe chưa Ba Dạ Mày nhắc lại cho tụi nó nhớ Dạ thưa chị hai Quy luật của nhà này là đàn bà không được lấy chồng Phải ở như vậy từ nhỏ cho tới lớn Chỉ trừ Mấy đứa nhỏ được thoải mái chút xíu thôi Lớn nhỏ gì cũng vậy Luôn cả lớn và nhỏ Không không Dạ thôi vậy thôi con xin phép cả gia đình con về sao vậy con sao vậy ủa chứ gia đình có quy định gì con ở đây đây làm gì thì thôi thì ăn đi rồi từ từ tính tráng sĩ tráng sĩ cứ ăn đi rồi uống trà đàm đạo rồi về mời tráng sĩ dạ ăn đi tráng sĩ dạ <laughs>